Thank you. tâm tới là là, là đợt đầu tiên luôn phải à, ờ, không? Đâu. Dạ. Năm 7 ờ, tháng 10 năm 75 là có đây rồi. Dạ. Lúc 18 gia đình đó, đầu tiên. À, năm tháng 10 năm 75 là xã Trung Đầu. 75 à. Dạ. Như đây, như đây